bây giờ ba năm sáu sáu chén tài bây giờ là một hai năm bây giờ nó qua xỉu bây giờ tôi sẽ giữ xỉu một hai sáu xỉu chín này một hai năm xỉu chín tiếp một một năm xỉu bảy vẫn là xỉu bây giờ một một ba xỉu năm tôi tiếp tục giữ xỉu